Cuối cùng, khoa học đã chứng minh lời Phật nói đều đúng. Lời Phật là khoa học cao nhất. Đã một thời, các nhà khoa học luôn tìm cách chứng minh cho nhân loại thấy rằng nhìn nhận của tôn giáo là sai lầm và thần Phật không hề tồn tại. Tuy nhiên, có một điều thật kỳ lạ. Khoa học đầu tiên tìm cách phủ nhận tôn giáo, nhưng càng nghiên cứu sâu thì càng chứng minh rằng những kiến thức về vũ trụ và sinh mệnh người giảng trong tôn giáo vốn đã vượt xa khoa học từ lâu. Vào một ngày tháng 2 năm 1966, chuyên gia Cục Tình báo CIA của Mỹ tên là Cliff Parker vô tình đã nối hai cực của máy dò nối dối lên một cây ngưu thiệt lan hoa rồi tưới nước vào gốc cây để thử xem cây phản ứng thế nào. Bất ngờ là trên bản biểu đồ điện kế tự động vẽ ra một đồ thị hình răng cưa rất giống với loại đường cong mà đại não của con người trong lúc hưng phấn sinh ra. Cliff Potter đã rất chấn động khi nhận thấy thực vật lại có cảm xúc, bởi theo quan niệm phổ biến khi đó, họ coi thực vật là sinh vật bậc thấp và những cảm xúc phức tạp chỉ tồn tại ở động vật bậc cao và con người. Theo hướng ấy, Cliff Potter đã làm thêm rất nhiều thực nghiệm và phát hiện thực vật có rất nhiều cảm xúc giống như con người, có vui thích, có sợ hãi, thậm chí còn có khả năng siêu cảm, một khả năng chỉ xuất hiện trên vài người đặc biệt. Sau đó, rất nhiều nghiên cứu đã được triển khai theo hướng nghiên cứu ấy và cho ra kết quả tương tự. Thí nghiệm gần đây nhất là của hãng sản xuất đồ nội thất nổi tiếng Thụy Điển. IKEA, người ta đã làm thí nghiệm với hai cây hoa mộc lan trong điều kiện chăm sóc hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác là một cây luôn nghe những lời chỉ trích miệt thị của con người cây kia thì nhận toàn những lời yêu thương âu yếm. 30 ngày sau, cây bị nghe những lời miệt thị, trở nên ủ rũ và úa vàng. Xưa nay, nhiều người đã tin vào tính đúng đắn của thuyết tiến hóa, đồng thời phủ nhận những nhận định của tôn giáo rằng vạn vật hiển linh, tức vạn vật cũng có linh hồn. Thế nhưng, thí nghiệm này đã chứng minh thực vật cũng là sinh mệnh cao cấp không thua kém con người vạn vật hiển linh. Câu nói có vẻ mê tín đến từ tôn giáo này, hóa ra lại mô tả chính xác về một hiện tượng khoa học. Nhận thức vượt xa khoa học trong lịch sử cổ đại, cận đại và hiện đại đã từng xuất hiện rất nhiều trường hợp vô tình lạc vào các cõi không gian khác trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng khi trở về đã vài năm, vài chục năm, thậm chí vài trăm năm trôi qua, những trường hợp đó xảy ra rất nhiều và có tính xác thực chính vì thế sự tồn tại của thời không khác rất được các nhà vật lý học quan tâm với nhiều lý thuyết ra đời như lý thuyết dây vũ trụ song song đa thế giới tương tác các nhà vật lý học đang cố tìm kiếm các cõi không gian khác và họ khẳng định lý thuyết về đa thế giới có thể giải thích rất nhiều phát hiện kỳ lạ trong cơ học lượng tử Phật giáo còn lưu truyền câu chuyện của Pháp Sư Khoan Tịnh. Khi ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cửu Tiên, ông đột nhiên được quan âm Bồ Tát tiếp dẫn đến thế giới Tây Phương cực lạc. Ngài ở đó khoảng 20 giờ, nhưng khi trở lại nhân gian thì đã 6 năm trôi qua. Sau khi trở về, vị Pháp Sư này đã viết cuốn sách Tây Phương cực lạc thế giới du ký truyền lại cho đời sau. Bạn có biết rằng trong một thời gian dài, các nhà khoa học coi tư duy của con người bắt nguồn từ đại não và phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Tuy nhiên, trong thực tế, một số người không có đại não nhưng vẫn có tư duy, các hiện tượng luân hồi đa nhân cách và đặc biệt là những trải nghiệm cận tử hết sức xác thực đã cho thấy tư duy con người không phải bắt nguồn từ đại não. Vậy, tư duy con người bắt nguồn từ đâu? nhiều nhà khoa học phải khẳng định lại một điều mà tôn giáo đã thừa nhận từ hàng ngàn năm trước, đó chính là linh hồn. Thậm chí, các nhà khoa học còn đặt máy quay quan sát những người chuẩn bị qua đời. Họ thấy những bóng mờ rời khỏi thân thể. Nhiều người khẳng định đó là hiện tượng linh hồn rời khỏi thể xác. Nguồn gốc của vũ trụ Sự sinh ra và phát triển của vũ trụ theo những tôn giáo chính thống – thì đó là do một đấng toàn năng đã thực hiện việc này. Trong các cuốn sách của Thiên Chúa Giáo thì các tầng trời sao truyền về sự vinh hiển của Chúa, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm hay tất cả mọi thứ mà Ngài đã làm có thể là bạn và tôi hoặc động vật hoang dã, thiên thần hoặc sao và hành tinh đã được tạo ra vì sự vinh hiển của Ngài khi chúng ta nhìn thấy một quang cảnh ngoạn mục của giải ngân hà hay quan sát sao thổ qua kính thiên văn chúng ta thấy ngạc nhiên trước những kỳ quan của chúa có một tộc người châu phi là dagon không có chút tiếp xúc nào với nền văn minh hiện đại nhưng nổi tiếng về những kiến thức siêu việt cũng có lý giải về sự hình thành của vũ trụ theo người dagon vật chất có trước tiên là ama một vị thần không có nguồn gốc từ đâu cả Amma là một quả cầu, có người cho rằng đó là một quả trứng và quả trứng này đóng kín, ngoài nó ra không hề có vật chất nào khác. Thế giới bên trong Amma lúc đó vẫn chưa có không gian và thời gian. Đến một ngày Amma mở mắt, ý nghĩ thoát ra, báo hiệu sự phát triển sắp tới của thế giới. Trong Phật giáo, cũng lý giải sự hình thành của vũ trụ bắt nguồn từ một pháp vĩ đại tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ bao gồm cả vật chất và tâm thức, hữu hình và vô hình đều sinh ra từ Pháp. Mà Pháp sinh ra từ đâu? Pháp là những điều mà các vị Phật thần vĩ đại đã giác ngộ được trong quá trình tu luyện. Khoa học nhận thức về vũ trụ như thế nào? Trong thời kỳ đầu, các nhà khoa học tin rằng vũ trụ hình thành từ vụ nổ Big Bang sau khi mở rộng một cách tự nhiên, nó ở trong trạng thái cân bằng động, là sự phối hợp với nhau bởi các lực cơ bản, lực hấp dẫn, trọng lực, lực hạt nhân yếu, lực hạt nhân mạnh. Nhưng có một điểm khó hiểu ở đây là có một nguyên lý trong vật lý học cho rằng mọi vật có khuynh hướng trở thành vô trật tự. Có một ví dụ thực tế rất đơn giản mà bất cứ người nào cũng biết rằng đồ vật có khuynh hướng hư hỏng hoặc phân xã khi không ai gìn giữ. Các khoa học gia gọi khuynh hướng này là nguyên lý thứ hai của nhiệt động học. Chúng ta thấy tác dụng của nguyên lý này hàng ngày. Nếu bỏ mặt thì một chiếc xe hơi hay chiếc xe đạp mới sẽ thành phế liệu. Một tòa nhà bỏ hoang sẽ trở thành một đống đổ nát. Trong khi vũ trụ chúng ta đang ở một trạng thái phi thường trật tự, với các lực được tinh chỉnh vô cùng chính xác xin được nhắc lại một lần nữa là nếu lực hạt nhân chỉ yếu hơn vài phần trăm thì không có một ngôi sao nào có thể phát sáng. Ngược lại, ở một thái cực khác, nếu lực hạt nhân chỉ mạnh hơn vài phần trăm thì các ngôi sao phát sáng trong vũ trụ kiểu như mặt trời sẽ nhanh chóng bị nổ tung. Và rồi điều gì sẽ xảy ra sau đó? Có phải vũ trụ chìm trong bóng tối và không có sự sống nào cả? Thật may mắn, cường độ lực hạt nhân lại vừa khéo nằm đúng trong khoảng phạm vi hẹp mà tại đó hai viễn cảnh thảm họa trên sẽ không bao giờ xảy ra. Thêm nữa, để sự sống trên trái đất hình thành cũng cần rất nhiều yếu tố, kích thước, nhiệt độ, khoảng cách tương đối và lớp bao phủ hóa học của hành tinh, mặt trời và mặt trăng. Theo một nhà khoa học tính toán, nếu vũ trụ chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của các lực cơ bản thì xác suất để vũ trụ ổn định và một hành tinh hình thành sự sống gần như bằng không. Chính vì vậy, nhiều nhà khoa học đã bắt đầu khẳng định rằng cần phải có một lực lượng siêu nhiên điều khiển mọi thứ. Nếu căn cứ trên là một dự đoán về một siêu trí tuệ là điều kiện cần, thì căn cứ dưới đây sẽ là một kết quả xác thực một điều kiện đủ để khẳng định vũ trụ tồn tại một hay những siêu trí tuệ. Theo nghiên cứu của dự án mô phỏng thiên niên kỷ, sau khi chi hàng tỷ đô la cho nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phát hiện có một sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa mạng lưới neuron thần kinh trong các tế bào của não bộ và sự phân bố của vật chất trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đã nhận xét gần như tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ lớn – đều được phản ánh trong tế bào sinh học như một tiểu vũ trụ. Nói đơn giản, vũ trụ có thể được nhìn nhận như một tế bào. Điều này cũng tương đồng với nhận định của đạo giáo và Phật giáo. Trong Phật giáo giảng rằng, một hạt cát chứa đến 3.000 đại thế giới. Đó là một cách nói khẳng định rằng thế giới vi mô cũng phức tạp không kém gì thế giới vĩ mô. Ngày nay, các nhà khoa học cũng nhận thấy cấu trúc của phân tử, các điện tử quay quanh hạt nhân nguyên tử cũng không khác với các hành tinh quay quanh hệ mặt trời. Đến đây, có phải bạn cũng nhận thấy rằng có không ít bằng chứng về sinh học, vật lý hay các nhà thiên văn học thay vì phủ nhận sự tồn tại của tôn giáo thì sau một quá trình tìm kiếm chân lý cuối cùng, các nhà khoa học đã quay trở về chứng minh điều tôn giáo đã khẳng định hàng ngàn năm trước. Vậy có phải tận cùng của khoa học lại chính là tôn giáo hay không? Hãy cho chúng tôi biết nhận định của các bạn bằng cách để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp